Thành phố không mùa đông Một cách gọi mỹ miều cho vùng đất Sài Gòn đầy nắng ấm Trải dài qua bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông Nắng ở vùng đất này vẫn không ngớt tỏa sáng Nắng cứ thế mà lén lỏi qua mọi ngóc ngách của từng con hẻm cũ Để nồng say hoài niệm còn vương nắng xuyên qua những tòa nhà chọc trời đầy kiêu hãnh cứ thế mà chiếu rọi cho đức và người sài gòn những thưởng thức ý tưởng lối sống mới độc đáo và có chút lạ lẫm bạn là người sài gòn bạn có muốn đi du lịch sài gòn không trời một ý tưởng lạ mà hay tại sao không nào, hãy cùng My đặt chân đến những địa điểm cũ kỹ để tìm lại những xúc cảm mới mẻ bằng hòa những khung cảnh của hiện tại để tua lại những thước phim của mình ký ức ngọt ngào nhé Em ở trong này không có mùa đông Suốt tháng năm đón nắng hồng rực rỡ Nay nổi bão cơn mưa hoài trăng trở Trời ngủ quên mây con ngỡ u buồn